nên là bên em đã ra cái đĩa tài xỉu một âm này để giúp cho bác tay cái chống lại được thầy thợ và chống lại được máy phân âm nghe mặt hột và để không mất thời gian của các bác nữa thì em xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi đĩa tài xỉu một âm đây nắp hột hoàn toàn là nắp hột chợ nên là em sẽ không cần phải thử tăng tích nữa các bác nhá còn đây là đĩa chợ đĩa này là đĩa chợ này còn đĩa này là đĩa một âm đĩa tài xỉu một âm sau đây thì em xin phép được lắc thử một vài tiếng ở cái đĩa chợ và thử một vài tiếng ở cái đĩa một âm để cho các bác cùng cảm nhận với em về cái âm của nó các bác nhá đây đây là cái đĩa chợ này các bác nghe thấy không tài này rất là nhiều các bác nghe thấy rất là nhiều âm nó rơi xuống đúng không ạ nghe thấy cả âm rè luôn xỉu này đấy nghe đều hột rất là dễ máy phân âm rất là phân dễ luôn sau đây đây là đĩa chợ còn sau đây thì em sẽ test thử đấy cái đĩa một âm này bên em đĩa tài xỉu một âm này các nghe thấy không không hề nghe thấy được đúng không ạ tai hay xỉu cũng chỉ có một âm duy nhất giống nhau đúng không các bác Đấy. Các nghe thấy không ạ? Còn đối với cái đĩa chợ này, Khi thả hột xuống mình đã nghe thấy âm nó khác rồi Đúng không ạ? Đấy, thả hột xuống các bác nghe âm nó đã khác rồi Đúng không ạ? Thì à, ngoài tài xỉu ra Thì bên em cung cấp tất cả những cái đồ chơi cờ bạc bịp Các bác khi xem video nhớ ấn đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp em đang ký kênh để các bác theo dõi được những cái video mới nhất mà bên em sẽ đăng tải lên để các bác có thể chọn lựa được cho mình những cái sản phẩm phù hợp đem về sòng sới của mình chơi bác nào mà muốn trực tiếp test hàng hay muốn mua hàng các bác cứ lên cơ sở em em ở bến xe miền Tây hoặc các bác có thể alo và số điện thoại của em ở trên màn hình kết bạn Zalo với em bên em sẽ tư vấn cho các bác video của em đến đây là hết hẹn gặp lại các bác video sau